Ok anh em, bây giờ thì ở video này thì Khải sẽ đi uh, ép đai xương tinh Cố gắng kiếm 3 cấp uh, 1, 2, 4 Cái này là lên 100 trăm luôn hả Dương? Lên 100 phần trăm luôn Gọi okay. hết rồi Ngon lành luôn 3 cấp là được 3 cấp hô không pháp Ok 3 cấp hô không pháp Đấy ok à, Khải đi uh, khui uh, nha anh em ơi Đai xương tinh Đai xương tinh ngon lành cành đào luôn em ơi <laughs> không có đâu đâu phải đem hoài được em đai sưng tinh nha em ơi mảnh sưng tinh thanh à, phong đái này nói chung đai sưng tinh chín x ok Thả sẽ qua làm ăn test nhân phẩm làm ăn nào đưa đúng bàn tay vàng luôn à ép dùm thì thường ờ, hình lắm đúng rồi em, hợp lý luôn rồi chém nhiễm rồi chơi em sát sinh chị em <laughs> nói chung thì à, hồi xưa giờ cũng vậy khải đi toàn làm cái gì làm giùm á là toàn nhân phẩm thôi còn làm cho mình đen bà cố luôn ok vô đa xương tên nhiều người hiện tại bây giờ thì ban mình đã có một người à, anh anh ra đã được à, anh anh ép xong mảnh xương tinh rồi sáu mảnh này giờ khải sẽ vô đặt hai cái ở bốn cạnh đặt là hai cái ở giữa đặt này, cạnh đặt, đặt, em xem giữa này giữa, dưới này này không em không đặt giữa em đặt này rồi giữa dưới này này giữa dưới đây dạ, dạ. hả liền nhau hàng thứ ba à ok theo anh nha ok à, ok, okay. lầm lúa xương tinh xương tinh thanh long lũ thanh phong lũ đáy này mà đây cố gắng này khui này khui hàng này có anh đến đâu thì ăn đến đấy là mắc ngay rồi bàn cắp rồi anh bao này không bao giờ phải mở ra áo kế nghiệp nữa yên tâm đi đâu ma một cấp thiệt anh em ơi một cấp mà ủa cái đau này đâu phải đau trên ít đâu Ui mắt nha Mắt phòng thủ ngon nha Ngon ngon ngon Mắt hiệu ứng Mắt hiệu ứng luôn anh em ơi Mắt hiệu ứng nha Quá đẹp Trời ơi quá đẹp Nhưng mà nó nó dùng Mắt hiệu ứng là được rồi Mắt hiệu ứng anh em ơi Mắt hiệu ứng Trời ơi quá đẹp Khải tưởng là skill 9 ít, Skill 9 ít là xương tinh Còn cái này là một ít thôi Cái này một ít bình thường quá đẹp trời ơi đồ gió đồ trầm luôn quá pin luôn quá đẹp quá đẹp luôn nè cái này lúc nãy là khải nghĩ là skin một uh, skill 9 ít nhưng mà nhìn lại không phải skin này một ít trời ơi lấy hưởng đẹp quá ờ hôn phát một ít một ít còn uh, cái 9 ít là xương uh, à, bao tay xương tinh bao tay xương tinh với 9 ít đúng rồi quá đẹp nè mình còn cho nét còn hơn à, ôi <laughs> Nè, nè cái này nha, cái này mà nếu mà rớt xuống 35 là min uh, ờ, chón nè, rớt xuống uh, dưới ba dưới 35 của Lâm Trọng đó là min nữa. Rồi cái đai này đẹp rồi, đẹp rồi, tầm này, đai này 80 đến 85 trăm Dương ơi. Đẹp rồi. Quá đẹp. Đẹp đẹp. Nó hơn được có mười mấy lượt tay thôi em ơi. Thương nhiên Nam Dương ơi. Quá đẹp luôn. Mày tin anh sang bên này là hết mở kính ờ. Quá đẹp. Ok anh ơi. Mắt luôn vòng thủ này. Mắt chón làm chậm thì làm chậm thì cái làm chậm 50 mắt nha làm chậm 50 mắt nha giờ đừng nào để thấy và cùng luôn và luôn mang cho nó luôn Đúng, ngon lành luôn đâu thành bình dương thiên về khoe không cho khe thế giới không cho khe thế giới không khoe nha ok tiền về trời ơi bình quá điện mẫu nè khải điện mẫu ok cô long đao của ba đặt đúng như thế nhá ok anh đây giao dịch điện mẫu này quá bình luận đẹp quá nói chung server này cái đai này đai đai đầu tiên server anh em đai đầu tiên server mọi người chưa có đai nào thứ hai nha đai đầu tiên server ấy trời ơi mắt phòng thủ 30 đẹp quá luôn cái này là nó mát hiệu ứng này mắt phòng thủ đẹp quá rồi không còn gì để chơi luôn ok sinh lực hai trăm mấy là gần mắt nữa rồi xong phải coi tin tin tức gạt điện mẫu ấy nó đã mang xét thủy nó chờ cái đai phủ này thì ráp vô mà nào nào ráp vô nhìn cái xét đồ của nó là chờ cái tay thổ nữa nè mang vô chưa thấy mang chưa thấy mang <laughs> đây anh ờ, cưng cưng nam mang vô chưa thấy mang mang vô mang vô nó chỉ đợi bỏ cái đau lông này ra đời thôi <laughs> ông ông ông ông ông đăng ultra trên điện thoại hả ai ai ờ. vừa lên mạch rồi đấy anh đăng ultra điện thoại em ơi hơi hơi ai lên mạch như đấy quá đẹp ai lên mảnh cho đấy ai lên bán á à? dương anh ơi dương anh ơi chọn quá đẹp luôn em ơi nói chung là cái này mang ăn bang là hiệp uh, hiệp ăn bang hiệp ngũ hành ngũ hành này được phòng thủ với lại uh, làm chậm hương phát một cấp ở đâu ra cái đai ngon thế mới ép anh ơi quá bên quá điền mẫu à, ông ông ông đỡ dành ông ép bữa giờ nè quá đẹp rồi <laughs> mắt ổng mới chịu <laughs> nói chung là đẹp rồi đây này đẹp rồi nói chung là đẹp quá đẹp luôn em ơi nó quá đẹp rồi à, quan trọng của cái con con long đao á là cái bao tay xương tinh nếu mà mở được bao tay xương tinh 3 cấp á thì mới gọi là pin luôn bao tay xương tinh nữa nè thì muốn đẹp còn cái đai lưng đó thì hiệu ứng kháng phòng thủ đẹp quá này mà quá ưng rồi bao tay này, này anh em có xem thì anh em cũng biết rồi bao tay này khải mua 3 triệu hai này đó đai lưng này là khai mua ba m hai m hai m thôi hai triệu 30 kim đó xếp thằng ba này ép thôi ép gần 4 triệu mà rớt tè le này. nó dây chuyền nó cho đập ra đập lại không cho cho anh ơi khi nào uh, mở chứng năng đập lại đập lại được tốn chỉ cần 4 kim là đập lại hơn xui anh ơi 4 kim nó phải có kim tê phân ra đúng không đúng rồi đúng rồi 4 kim thì bốn kia mình bỏ lại mình phân ra sáu mảnh rồi mình về làm ăn mình đập như lúc nãy đó anh thì nó hình xui nó ra lại thì tiếp tục rồi thôi cứ vậy mình làm khi nào mát thì thôi đó còn không mát thì đen <laughs> rồi ok nè ben ơi quá ngon ben ben rồi tiếp tục giờ tối anh em ơi nói chung là đai nó đẹp rồi mắt bên còn cái diamond này còn cái diamond này trắng đời luôn nè má thiệt luôn diamond ra mở ra cái đai thiên nhận mà sắc Trời, chán đầy cho cái lon mang là cái gì vậy vòng kích hai cấp là mới ghê <laughs> tầm này thì không có anh nào mà kích được cái, cái dòng vòng kích đó, đó. ít ít nhất phải ờ, rất toán nữa rất ừ, ừ. vừa đổi thành kháng băng mà còn, rất toán nữa. ờ còn rất chón 30 nữa chứ rất kháng băng nữa chứ trời chán ờ, đúng chám mất 4k này nè mất 4k là đài nè sẽ ra vải đái luôn nè cùi cùi kinh hồn luôn nè đài này thiệt chờ chả em làm gì luôn vẫn cho mang gần non mang tạm mà vui chứ mà chả làm gì nữa <laughs> cùi phải đái cho <laughs> ờ thì nhận xe đeo mà để tí nữa cho nhận đeo em đang định thêm con lông bùa cho xe ở đây mà đồ đạc đủ rồi đồ đạc đủ rồi giờ đang nghiên cứu là đòi phải đòi cái con nào giờ con lông bùa đây Ôi vâng, con quân lộn Đổi con nào gì con thiên nhẫn bùa cho bang này Nói chung là xe khá toàn bùa thôi Không có con nào đam luôn Thiếu lâm thì tăng cho bang này nem độc thì bùa cho bang này Nga mây thì bóp cho bang này Đó giờ con thêm con thiên nhận nữa xong Mình là toàn bị bang này Còn chả có cái miếng đam mà luôn Không có miếng đam luôn <laughs> Rồi anh em xem đeo cho một like chia sẻ cho nha anh em ơi à, Sau này mà Dương có đờ sức uh, mở khối đập món nào nữa thì cứ đưa khả khả đọc cho vui thôi lên video anh em xem rảnh CF một cái về bộ ảo hai là bảo thay cái đang bỏng ừ. anh anh lên tiền lương này em Nghe có, anh. có phôi rồi bây giờ là tiền công lên mạnh tất cả một cái là anh